Alo, alo, xin chào tất cả mọi người và xin chào tất cả quý vị đã quay lại với kênh Tâm Đạt Thuật Cầu ZMB của buổi tối ngày hôm nay. Của buổi tối ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người Nam. Thì bây giờ cũng là 6 giờ 56 phút của buổi tối ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 rồi. Thì kết quả cũng là vừa trả tượng xong rồi thì à, Tâm Đạt lại tiếp tục đến đây phân tích và soi cầu chút số cho tất cả mọi người và quý vị tham khảo vào ngày mai. Đó là ngày thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021 mọi người Nam thì uh, trước mọi người, à, trước màn hình nhau của mọi người đây là bảng đại tướng chủ chủ truyền thống ngày hôm nay ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 thì đặc biệt này về tình trạng năm số đó là 73011 đề về 11 mọi người nhá nghe là cho chúng ta là bộ đề tổng lệ này xin mời lỗi mọi người là bộ đề tổng trận và có tâm càng là tâm càng không mọi người nhá đề về 11 thì à, nghe nghĩa mọi người cho chúng ta là bộ đề kép bằng mọi người nhá về phần lô tô ngày hôm nay thì uh, lô tô thì có đủ bảy cầm mọi người nhá lô bạch câm đuôi bằng đuôi nào cấm ạ lô thì ngày hôm nay về tiết kiệm nhất đó là đầu không về cho chúng ta được một chủ lô tô thôi lô hai ngày hôm nay thì có lô 11 34 59 mọi người nhá và lô kép của chúng ta ngày hôm nay thì có kép 11 này kép 44 này kép 66 và kép 99 phải không ạ thì ngày hôm nay lô rơi thì tương đối cũng khá nhiều mọi người nhá thì ngày hôm nay thì uh, DB11 bác hàng đề là 011 thì uh, Tâm Đạt cũng xin chúc mừng tất cả anh em và xin chúc mừng tất cả vị nào mà có chơi được thắng được thì Tâm Đạt xin chúc mừng. Vòng chúc mừng tất cả anh em nào ngày hôm nay thì chơi được tất cả bộ lô bộ số đã ra thương ngày hôm nay đây và vâng, cũng chia buồn với những anh em nào đẩy lại đồ bệnh ngày hôm nay thì ngày hôm nay đồ bệnh đã tâm lý hoàn toàn mất rồi mọi người nhá thì đã điểm qua lại kết quả ngày hôm nay rồi thì tâm đạt cũng xin phép điểm qua lại kết quả của buổi tối ngày hôm qua thì tâm đạt có lên video và bắt cho mọi người tham khảo trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Thì đó, thì đây là phần là video chốt sổ của tối hôm qua thì Tâm Đạt có lên video cho mọi người đây. Thì Tâm Đạt bắt cho mọi người tham khảo đó là bạch thủ lô 78, đầu thủ là 19 trên 2, 7859 và 7810, 5910. Chạm đặc biệt thì mình bắt cho mọi người đó là chạm 2 chạm 7, phải không ạ? Thì mình cũng à, đi tới số thành nhất quang ngày hôm nay thì à, đầu tiên Vậy thua lỗ 78 của ngày hôm nay thì ngày hôm nay đầu bảy cầm rồi thì chúng ta không có gì để mà nói tới đầu bảy rồi mọi, rồi mọi người nhá. Và tiếp theo tới cầu độc thủ lô 59 thì ngày hôm nay đầu năm đã trao thưởng cho chúng ta đó là hai con lô tô 59 tới mọi người. Đã trao thưởng cho chúng ta đó là hai con lô tô 59. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng tưng bừng được dự với con độc thủ lô 59 rồi. Thì ngày hôm nay đầu năm chỉ trả cho chúng ta là hai con lô tô 59 thôi. Về phần trên 2 thì 7859, 7840 và 5940 thì ngày hôm nay thì chúng ta không có ăn được phần xiên mọi người nhá mình ghép phải 40 nhưng mà ngày hôm nay đều 4 cho mọi người là là 42, 43 và 44 phải không ạ? Xiên thì không ăn được chạm đây thì ngày hôm nay về kép bằng là kép 11 thì mình bắt cho mọi người đây là chạm 2, 7 thì ngày hôm nay không có rồi phải không ạ? Thì ngày hôm nay trên kênh uh, soi cầu tâm đạt trên kênh MB thì chúng ta chỉ chiến thắng được là đột lô 59 thôi mọi người nhá. Thì uh, Tam Đạt cũng xin cảm ơn những lượt xem của tất cả mọi người và cũng như là những lượt like của tất cả nhà, cả anh em và của tất cả quý vị đã luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh uh, Tam Đạt cho cầu SMB. Thì uh, anh em xem video thì anh em nào chưa đăng ký kênh hãy để lại cho Tam Đạt một nút đăng ký kênh mọi người nhá. Và anh em xem video thì anh nhớ là để lại cho mình một nút like đúng không ạ? Còn bây giờ thì tam Đạt sẽ đi vào phân tích và soi cầu chốt số cho ngày mai, cho ngày 28 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Và tam Đạt cũng sẽ là đi trị và vệ cho mọi người hai đường cầu bạch phụ và độc phụ và xiên hai chạm đặc biệt và có ra đề kết cho mọi người và cho bạn bè cùng chơi trong ngày mai mọi người nhá thì đầu tiên thì uh, tâm đạt sẽ đi chi cho mọi người đó là đường cầu bạch thụ lô cho ngày mai mọi người nhá thì đường cầu bạch thụ lô này đường cầu bạch thụ lô này thì tâm đạt sẽ bắt cho mọi người đó là chạy từ ngày là ngày thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá. Chúng ta lấy con số thứ hai của bộ thứ năm giải ba đó là con 0. Chúng ta ghép với con số thứ hai của bộ đầu tiên giải ba đó là con 8 thì chúng ta sẽ là có được bạch thủ Bartolo 08 cho ngày thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021 phải không ạ? Thì à, 08 ngày hôm đó thì đã tại cho mọi người đó là về ngày con đặc biệt mọi người nhá. Và tiếp theo tới cầu tiếp theo đó là chúng ta lấy con số thứ hai có bộ thứ năm giải ba đó là có con ba chúng ta ghép với con số thứ hai bộ đầu tiên giải ba bộ số đầu tiên thì chúng ta có con 4 thì chúng ta sẽ là có bạch thủ lô 34 mọi người đó có bạch thủ lô 34 cho ngày chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 phải không ạ thì có 34 đây ngày hôm qua thì đã tạo tượng cho mọi người đó là 34 hai ngày mọi người nhá và tiếp theo với đường cầu này và tiếp theo với đường cầu này thì à, chúng ta sẽ lấy con số thứ hai của bộ thứ năm giải ba đó là con không chúng ta ghép với con số thứ hai bộ đầu tiên giải ba đó là con 8 thì chúng ta lại tiếp tục có cho chúng ta đó là bạch thủ lô 08 trong ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá thì đã đã thưởng 08 cho mọi người đây rồi đúng vâng không ạ và tiếp theo thì chúng ta lấy con số thứ hai của bộ số 5 giải 3 đó là con 7 chúng ta ghép với con số thứ hai của bộ đầu tiên giải 3 đó là con 1 thì chúng ta sẽ là sẽ là có con bạch thủ lô 71 cho ngày mai mọi người nhá với đường cầu này thì à, hy vọng ngày mai nó sẽ đem lại niềm vui và tiếp tục nộ những đường cầu an tông cho mọi người và cho quý vị cùng tham khảo phải không ạ 71 cho mọi người và cho bạn bè tham khảo cho ngày mai thì à, cùng xem ban tần suất thống kê con lô tô 71 này. 71 này thì là tần suất 2 ngày. Mọi người nhá, 2 ngày 1, 2 ngày 1 này. Hy vọng với tần suất đẹp như thế này thì ngày mai, ngày mai nó sẽ nộ tương mừng và chiến thắng được lợi cho tất cả mọi người và cho quý vị cũng tham khảo, phải không ạ? Ngày mai thì là bạch thu lô 71. Tiếp theo tới cầu đầu thu lô cho mọi người và cho bạn bè cùng thọ cho ngày mai. Thì uh, ngày mai mọi người nhé với đường cầu này ngày mai đường cầu ngày mai thì à mọi người chú ý cho mình thì mình sẽ tiếp tục nối cái đường cầu hai nháy cho mọi người và cho bạn bè cùng nó khảo trong ngày mai đây mọi người nhá thì với đường cầu này cầu này thì à, tâm đạt bắt cho mọi người đó là chạy từ ngày thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2021 mọi người nhá 24 tháng 9 phải không ạ? Chúng ta lấy con số đầu tiên. Con số đầu tiên của bộ cuối cùng. ngày 3. Ghép với con số là con số thứ tư của bộ 5. ngày 3 đó là con 8. Thì chúng ta sẽ là có độc thủ lô 48 trong ngày thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021 ngoài nhá 48 đây phải không ạ và tiếp theo với đường cầu này chúng ta lấy con số đầu tiên của bộ cuối cùng giải ba chúng ta ghép với con số thứ tư bộ năm giải ba đó là con bệnh thì chúng ta sẽ là có độc thủ lô 27 cho ngày chủ nhật ngày 26 tháng 9 thì ngày hôm qua đã trả thưởng cho mọi người đây là 27 hai nháy và tiếp theo đó là lót một lột một nháy 72 nữa phải không mọi người và tiếp theo với đường cầu này thì à, chúng ta lấy con số đầu tiên của bộ cuối cùng dạy ba đổi là con năm ghép với con số thứ tư của bộ số năm cho ba đổi là con chín thì đường cầu này ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng tưng bừng được dự rồi mọi người nhá tưng bừng được dự cho mọi người là 59 hai nháy phải không ạ 59 đây ạ và tiếp đây nữa phải mọi người với đường cầu này ngày mai thì chúng ta lấy con số đầu tiên của bộ cuối cùng giải ba đó là có con 9 chúng ta ghép với con số thứ tư của bộ năm giải ba đó là con 6 thì với đường cầu này ngày mai chúng ta sẽ là mỗi cầu hai nhảy cho mọi người và cho bạn bè. Đó là 96 mọi người nhá, đọc follow 96. Phải không ạ? 96 này thì nối những đường cầu 72 hai nhảy, 27 hai nhảy này. 59 hai nhảy mọi nhá. Thì hy vọng ngày mai nó lại tiếp tục nội cho mọi người và cho bạn bè cùng tham khảo đó là 96 hai nhảy. Phải không ạ? Cùng đi xem tần suất thống kê con 96 này. 96 này là tần suất 3 ngày mọi người nhá trước đó về hai ngày và trước đó tần suất hai ngày thì đường cầu khá là đẹp và ổn định cho mọi người và cho bạn bè mọi người nhá thì ngày mai bạch thủ lô 31 độc thủ lô 96 và xuyên 2 là 71 96 71 69 và 96 cho ngày mai thì ngày người chú ý cho mình là ghép cho mình con bạn mười tám này không ạ và câu chọn đặc biệt cho mọi người và cho bạn bè tham khảo cho ngày mai đây chào đặc biệt cho mọi người và cho bạn bè tham khảo cho ngày mai thì à, tâm đạt vẫn bật cho mọi người đó là một cái chạm đặc biệt nữa đó là chạm một bật lại một chạm mọi người nhá chạm một và là ba phải không ạ một ba một một không một không ba không ba năm ba một năm một một chín một ba chín ba 161 3 số 3 Đó. Thì đây là phần uh, chốt số cho mọi người và cho bạn bè tham khảo trong ngày 28 tháng 9 năm 2021 của kênh Tâm Đạt Trợ Cầu ZMB với con bạch thu lô 71 độc thu lô 96 xin 2 71 96 71 69 96 78 Chạm đặc biệt cho ngày mai thì đó là chạm 1.3 Chạm đề kết thì 1331 0101 033 03553 1551 1991, 3993, 1661 và 3663 mọi người nhá. Và mọi người hãy lưu ý chúng mình là ba con số mình chốt trên đây, điều mà mình cứ tham khảo thôi. Mọi người trùng cầu kết cầu vậy thâm đạt thì chơi, không trùng kết mọi người nghĩ cho mình. Mọi người nhá. Còn anh em nào, mọi người nào, quý vị nào mà cần những số chuẩn hoặc là xa thua nữa lần, cần những con số chia to lớn vào bờ thì anh nhanh tay liên hệ tới Zalo chúng mình đó là 0312 2037 37. Mọi người nhá. Cô đẹp tự tin, có thời gian cứu dài nên là mọi người nên tự tin chơi mạnh tay cầu trong chiến lô mọi người nhá và ưu tiên cho mọi người là ngày mai cầu được follow một số duy nhất cầu hai nháy cho mọi người và cho bạn bè cùng chơi thì anh em mạnh nhanh tay liên hệ vào zalo cho mình hỏi nhá bây giờ thì tâm đạt cũng xin tạm dừng video đây và chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu của mình và hẹn mọi người vào lại mọi người vào buổi tối ngày mai chúc anh mọi người những số chiến thắng mà đem những số may mắn lên tiếp tục cho mọi người và cho bạn bè cùng đồng cậu còn bây giờ xin chào